Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là kênh uh, Tiếng Số Kèo nhé anh em Thì như anh em đã biết ấy, uh, khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai sẽ có các trận đấu muộn tại các giải đấu hàng đầu châu được diễn ra uh, Điển hình như là trận đấu giữa Leeds với thằng Liverpool này đó, tại vòng đấu thứ 31 được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày mai cũng như là phi hôm nay. Thì cùng giờ cũng có thêm một cái cặp đấu giữa cái thằng Santa Vigo với Monaca à, tại vòng thứ 29 La Liga. Thì Tiến cũng đã lên video cho anh em à, hai cái thằng này tại cái kênh à, Tiến bóng đá, anh em có thể vào để tham khảo nhé. Thì tiếp theo đây, Tiến sẽ lên thêm một cái trận đấu muộn diễn ra vào lúc 1 giờ 45 đó diễn ra trước hai trận đấu kia là 15 phút thôi à, trận đấu này thuộc vòng thứ 30 tại giải đấu Serie A nhé anh em thì trước khi mà nói về trận đấu của thằng Fiorentina với Atalanta thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở thời điểm hiện tại nha. Đây anh em. Hiện tại thì uh, Tiến từ bây giờ Tiến sẽ làm những cái thumbnail mà những những cái bản mà à, để cho anh em có thể xem những cái tỷ lệ kèo như thế này đó để cho anh em thấy rõ hơn về những cái tỷ lệ kèo cũng như hạn chế cái việc mà YouTube ấy nó nó không cho đưa những cái kèo hay là cờ bạc lên trên YouTube anh em cho nên Tiến sẽ đưa lên như thế này để cho anh em tham khảo những cái kèo nó kỹ hơn nhá đây thì hiện tại nhà cái đã đưa ra các cái tỷ lệ kèo như là Fiorentina đội chủ nhà sẽ chấp Atalanta với mức chấp là 0.25 à, ờ, và ở ngay trong hiệp 1 thì hai đội cũng có với nhau đó chính là mã kèo đồng nha anh em bỏ 1 ăn 0.75 cho nằm Fiorentina chủ nhà và bỏ 1 ăn 1.20 cho đội khách Atalanta còn về mã kèo tài xỉu trong trận đấu này đó chính là mã 2.5 cả trận đó cùng với một hòa ở ngay trong hiệp 1 à, thì hiện tại trận đấu này cũng đã có mã kèo góc nha anh em đó kèo góc ở hiệp 1 đó chính là Fiorentina chấp góc Atalanta với mức chấp là 1.5 à, ờ, và At Fiorentina cũng sẽ chấp 0.75 góc trước Atalanta ở ngay trong hiệp 1 à, ờ, và mức tài xỉu góc trong trận đấu này đó chính là chính hòa cả chặn cùng với ờ, bốn hòa ở ngay trong hiệp 1 thì Tiến cũng sẽ nói thêm về cái chữ FT cũng như HT này cho những anh em nào chưa biết nhé FT là viết tắt của cái chữ mà mà cả chặn anh em đó những những cái chặn bóng cả chặn thì nói chung là viết tắt FT còn HT là viết tắt cho ở ngay trong hiệp 1 nhé hiệp 1 viết tắt là FT đấy thì với những những cái tỷ lệ kèo này đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về hai cái đội bóng Fiorentina cùng với Atalanta trước khi đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để anh em chúng ta có thể đầu tư nhé đây thì nhìn vào màn hình anh em có thấy đây chính là cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội này đầu tiên đó chính là Fiorentina sẽ ra sân với sơ đồ là 433 cái bộ ba tiền đạo của Fiorentina ra sân trong cái trận đấu này đó chính là Icone cùng với uh, đó cùng với uh, ờ, Gonzalez này ờ, còn Atalanta đội khách sẽ ra sân với sơ đồ 3412 cái tập tiền đạo của đội khách đó chính là Lukman cùng với Holun uh, và cái uh, tiền đạo tiền đạo xung phong cũng như là đang nhường cái cái cái à, thế trận lại nhường lại hai cái, thế trận mà tiền đạo cấm cho Holun cùng với Lukman đó chính là Bora sẽ lui và chơi hậu công để hỗ trợ cho hai cái thằng này đấy thì đây chỉ là cái sơ đồ mà ra sân dự kiến thôi nhé anh em anh em xem để tham khảo thôi vì chắc chắn sẽ không có gì chính xác khi mà uh, hai đội bóng tung ra cái đội hình chính thức trước giờ bóng lăn hết đấy thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái đội hình chấn thương của hai thằng này về đội chủ nhà thì chỉ thiếu vắng mỗi cái trường hợp của cái thằng là Shigigu đó do chưa bình phục chấn thương còn lại không có sự vắng mặt đáng tiếc nào còn Atalanta thì đến, thiếu vắng đến ba cầu thủ quan trọng nha anh em đó chính là Hatober này đó cùng với Gutierrez này đó cùng với Wolitski thì đây là ba cầu thủ cũng khá là quan trọng đối với Atalanta trong cái mùa giải trước cũng như ở mùa giải này đó thì cả ba đều phải chậm chấn thương đó phải phải phải ngồi ở băng ghế chấn thương khá là dài hạn ở cái mùa giải năm nay à, và tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng hiện tại của hai đội tại uh, Serie A nhé anh em đây thì trước tiên anh em có thể thấy là đội chủ nhà Fiorentina có được 41 điểm đó ghi được 34 bàn thắng đẩy thủng lưới 32 bàn và có được 11 thắng 8 hòa và 10 thất bại ở 29 vòng đấu tại uh, Serie A còn về Atalanta đội khách thì đang có được 48 điểm, ghi được 47 bàn để thủng lưới 34 bàn. Đó, sau 29 vòng đấu thì Atalanta có được 14 thắng, 6 hòa và 9 thất bại. Thì hiện tại cái khoảng cách của Atalanta đang xếp trên cái đội chủ nhà Fiorentina là 7 điểm nha anh em 7 điểm cũng như là xếp trên 3 bậc trên cái bảng xếp hạng Serie A hiện tại à, Và nhìn chung thì cả hai vẫn còn nguyên cái cơ hội để chen chân vào cái vị trí top 5 Cũng như là top 4 tại Serie A mùa giải năm nay Đấy về trường hợp của Fiorentina thì hơi khó nha anh em Cũng có thể nhưng mà hơi khó vì hiện tại kém cái vị trí top 5 là Inter Milan đến 10 điểm cách biệt còn về Atalanta hiện tại đã bị đẩy xuống dưới vị trí thứ 6 tại Serie khi mà nó chỉ có 48 điểm sau 9 vòng. Đẩy từ vị trí thứ hai, thứ ba mà đẩy xuống vị trí thứ 6 cũng là một cái vị trí khá đáng tiếc dành cho Atalanta. Đó. À, nếu mà vẫn chơi với cái phong độ tệ này chắc chắn Atalanta sẽ không thể cạnh tranh được một cái vé dự cúp C1 châu Âu dù cho cái khoảng cách nó không được xa cho lắm đối với những đội trong top 4 đúng không anh em? thì Atalanta hiện tại nó chỉ kém cái vị trí thứ năm là Inter Milan với 3 điểm cách biệt mà thôi đó và chỉ kém vị trí top 4 lẫn top 3 là AC Milan cùng với Roma là 5 điểm cách biệt đó thậm chí là Atalanta vẫn đang thi đấu ít hơn cái đội bóng kia là một uh, thi đấu ít hơn một trận nữa nha anh em đấy thì như những gì tiến đã phân tích thì chắc chắn uh, Atalanta nó sẽ bị tâm lý hơn ở trận đấu này khi mà nó chính là một cái đội cần điểm và cần phải giành một chiến thắng trong cái cuộc đối đầu với Fiorentina đêm nay đó để tiếp tục cái cuộc đua mà uh, cái vị trí top 4 của mình để giành cái vé dự cúp châu Âu còn về cái thằng Fiorentina thì nó lại có một cái tâm lý nó thoải mái hơn đó vì nó đã chẳng còn cái mục tiêu nữa mùa giải năm nay đó nên chắc chắn với anh em nó sẽ đấu với một cái tinh thần thoải mái hơn và nó sẽ uh, nói chung là nó sẽ không có cái gì lo ngại trước Atalanta trong cái cuộc đấu đầu này hết đấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai thằng này nha anh em đây anh em nhìn vào phong độ trước tiên là đội chủ nhà Fiorentina ở trong ờ, ở, ở trong cái cuộc đối đầu này thì anh em thấy này Fiorentina đang có phong độ phải nói là cực kỳ tốt tại Serie A ở thời điểm hiện tại luôn gần như Fiorentina là một đội, là đội bóng mà đang có cái phong độ tốt nhất đó tốt nhất ở 10 vòng đấu gần nhất tại cái giải tại các giải đấu châu Âu đó tại các giải đấu hàng đầu châu Âu hiện tại đúng không anh em nó đã có liên tiếp tổng cộng là 8 chiến thắng một hòa và mới đây nhất lại tiếp tục có một cái chiến thắng 4-1 trước cái thằng Led tại cái uh, uh, trận tứ kết lượt đi lượt đi cúp C3 châu Âu đấy thì với 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường nó đã có 9 chiến thắng và một trận hòa một điều trước Sevilla một cái thông số phải nói cực kỳ tốt của Fiorentina ở cái giai đoạn này luôn đấy anh em nhìn xem trong đó có đến tổng cộng là 6 trận Fiorentina nó không để thủng lưới bàn nào đó thậm chí là có những cái chiến thắng quan trọng trước những cái đội bóng mạnh như là chiến thắng 2-1 trước Milan này đó rồi thắng 1-0 trước Inter Milan nữa này đó những cái chiến thắng phải nói cực kỳ hay của Fiorentina ở mùa giải năm nay còn về đội khách thì sao đội khách Atalanta thì đang có phong độ cũng ờ, tương đối tệ ở cái mùa giải năm nay khi mà nó có được 3 thắng một hòa và phải nhận đến 6 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất đó thì anh em xem sau khi mà trải qua cái chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng đó với thất bại trước uh, Lecce tỷ số 1-2 này rồi thất bại 0-2 trước Milan cùng với Napoli rồi trận hòa 0-0 trước Udinese đó thì nó đã có lấy ra được phong độ khi mà có được hai chiến thắng trước hai cái đội bóng khá là yếu đó chính là 2-1 trước Empoli cũng như là 3-1 trước Cremonese thì mới đây nhất trên sân nhà nó đã bất ngờ để thua cái thằng Bologna với tỷ số là 0-2 đó thì sau trận thua này chắc chắn là cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của đội bóng cũng như là các cầu thủ đến từ Atalanta đúng không anh em đó thì sau trận thua này cũng đã khiến cho nó rơi xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng đó nè đấy thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai thằng này để cho anh em có thể đầu tư nó nó một cách nó hiệu quả nhất đó, về đội chủ nhà thì bất bại 4 trận sân nhà gần nhất với 3 chiến thắng và một trận hòa. Còn về đội khách thì chỉ có hai chiến thắng và phải nhận đến 4 thất bại ở 6 vòng đấu ờ, uh, 6 cái chiến làm khách gần nhất và trong 4 cái trận thua của Atalanta trong 6 cái chiến làm khách này thì đều bị uh, uh, đâm thủng lưới từ 1 đến 2 bàn nhưng với một điều đáng tiếc dành cho Atalanta cũng như là khá là tệ cho hàng công của Atalanta có, có nghĩa là bốn trận thua này nó không ghi được một bàn thắng nào vào lưới đối phương được đấy cái thành tích vô cùng vô vô cùng tệ của Atalanta trong khoảng thời gian gần đây luôn nha anh em và anh em hãy đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu của hai thằng này nhé đây trong lịch sử thì Fiorentina đang nắm hoàn toàn lợi thế với ba chiến thắng và một thất bại trước Atalanta đấy nhưng có một cái điểm tựa dành cho Atalanta ở cái cuộc đối đầu này đó chính là trận thắng lượt đi tại Serie mùa này trước Fiorentina ngay trên sân nhà đó trận thắng 1-0 ở trận lượt đi thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về xem qua sơ về cái trận đấu này thì ở lượt đi trên sân nhà Atalanta đã có mức chấp là 0.25 trước Fiorentina đấy và Atalanta đã giành chiến thắng trận đấu này với tỷ số là 1-0 đó tỷ số sát nút nhưng anh em nhìn vào cái cái thông số mà mà kiểm soát bóng này đội khách Fiorentina ở trận đấu này chính là cái đội mà kiểm soát bóng vượt trội 62% so với 38% của đội chủ nhà Atalanta đấy và đặc biệt nữa là cái thằng Fiorentina ở cái cuộc đối đầu ở trận lượt đi này nó đã tung ra đến 16 pha dứt điểm trong đó có 5 cú sút nguy nguy hiểm so với 10 pha dứt điểm của đội chủ nhà Atalanta một cái thông số cũng cực kỳ tốt dành cho Fiorentina đúng không anh em dù cho nó nhận thất bại nhưng về thế trận nó vẫn kiểm soát và nó vẫn uh, tung ra được nhiều cái cơ hội gây nguy hiểm cho đối phương đó chỉ tiếc là cái thủ thành của Atalanta trận đấu này thi đấu quá hay đó và nó phải đành ngậm ngùi với cái trận thua 0-1 này đấy thì đây là trận lượt đi CL mùa này nhé anh em đấy thì với những gì tiến đã phân tích anh em hãy xem thêm một ít thông số về lịch sử đối đầu của hai đội này đây à, nhìn vào màn hình để anh em có thể thấy này ở 4 trên 5 chặng đụng độ nhau gần nhất thì cả hai đội đều có dưới 10.5 góc có nghĩa là tỷ lệ mà về xỉu góc của cái cuộc đối đầu của hai đội này tỷ lệ về xỉu góc là 80% rất là cao nhé anh em nhưng bù lại cũng là 4 trên 5 trận đấu đó thì cả hai đội đều phải nhận rất là nhiều những chiếc thẻ phạt từ trọng đài đó đều có từ 5 thẻ phạt trở lên trong 4 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất đó và cuối cùng là 8 trên 10 trận đụng độ nhau trong lịch sử đối đầu thì à, cả hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên với những cái thông số này cũng như à, những gì tiến đã phân tích đó thì tiến sẽ cho anh em các mã kèo như sau đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiến đây anh em đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo đó chính là tài 2.5 cả chặn đấy tuy Fiorentina là có phong độ cực kỳ tốt mùa giải năm nay nhưng Atalanta cũng là một đội bóng uh, à, cũng à, dù gì cũng là xếp trên Fiorentina đúng anh em đó mà nó cũng đang cần điểm nên rất là khó đoán về cái tỷ số của trận đấu này đấy nhưng nó nếu mà bắt về cái kèo chấp thì tiến lại nghiêng về cái đội chủ nhà Fiorentina nhiều hơn nhưng muốn an toàn cho anh em nên tiến sẽ lựa chọn cái mã kèo đó chính là mã kèo tài 2.5 cả trận đó cùng với đó là anh em có thể đầu tư cho tiến thêm vào cái mã đó chính là mã kèo tài gốc nha anh em đây mã kèo tài gốc chính hòa cả trận đấy vì cả hai đội hiện tại Fiorentina thì không còn cái mục tiêu nào nữa còn Atalanta thì có một hàng công cũng uh, ép sân khá là tốt đấy nhưng mà dạo gần đây nó không có ghi bàn được nhiều cái bàn thắng thôi nhưng mà những trận đấu của Atalanta thì thường tạo ra cũng rất là nhiều quả gốc đó cái thằng Fiorentina cũng thế cho nên trận đấu này tiến chắc chắn là tỷ lệ về gốc nó sẽ cao hơn cho nên tiến sẽ đầu tư cho anh em đầu tư vào mã kèo đó chính là mã kèo tài gốc chính hòa này cùng với mã mã kèo tài bàn thắng 2.5 cả trận ngoài ra anh em cũng có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn riêng cái mã kèo đó chỉ có trên trang thôi anh em tiếng chưa có ghi ở đây cho nên nếu như anh em chơi được mã kèo đó muốn chơi mã kèo đó cũng như mã kèo gốc này nọ mã kèo thẻ thì anh em cứ liên cứ, cứ cứ trực tiếp lên cái trang mà chơi đó cái trang mà tiếng uh, chuẩn bị hướng dẫn cũng như là là chia sẻ cho anh em chơi thì những anh em nào mà muốn có một cái trang để chơi ấy cái trang đó hiện tại tiếng không có tiện đưa lên youtube anh em vì nếu mà tiếng đưa lên chắc chắn sẽ bị uh, youtube nó nó xem xét và nó sẽ khóa đi cái kênh của tiếng nó không cho tiếng đăng video để cho anh em tham khảo nữa đấy vì vi phạm bản quyền đưa lên những cái trang mà cờ bạc anh em đó cho nên những anh em nào mà thật sự tin tưởng tiến muốn có một cái trang chơi uy tín đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ giúp đỡ và hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cách vào kèo bán kèo cách soi kèo như thế nào tiến ra sẽ chỉ cụ thể cho anh em đó và tiến nhắc lại tiến nhắc lại kỹ càng nhé chỉ những anh em nào mà thật sự tin tưởng tiến đó đang thua tha sau bờ muốn vào nhóm gỡ gạt hoặc là những anh em nào mà uh, tin tưởng uh, có nhiều kinh nghiệm ở bóng đá nhưng chưa tìm được một trang chơi uy tín đó thì cứ liên hệ ngay với tiến đi à, tiến sẽ giúp đỡ hướng dẫn cho anh em cách chơi trên trang cách đăng ký tài khoản này nọ cái kiểu luôn đó nhưng bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng nhé anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking đó có xài internet banking là chuyển khoản online đấy anh em hoặc là anh em phải có xài một cái ví momo đó anh em có xài một trong hai cái nền tảng đó thì cứ liên hệ ngay với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cách chơi trên trang đó còn để liên hệ với tiến thì anh em anh em có thể liên hệ với tiến bằng cách là qua cái số zalo 0963 731 346 tiến đợi ở phía dưới ở trên màn hình của video này đó ngoài ra thì anh em cũng có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng ở dưới phần mô tả của video anh em ở dưới phần mô tả của mỗi video tiến đều đưa lên những cái thông tin cá nhân của mình như là facebook nè tele cùng với fanpage và tiktok anh em có thể ấn trực tiếp vào những cái đường link ở dưới phần mô tả để tìm đến tiếng đó để tránh cái việc mà anh em bị lừa đảo nhé à, tiến cũng nhấn mạnh một điều là hiện tại cái telegram cái telegram của tiến là kèo bóng cao tiến đang bị giả mạo khá là nhiều trên cái nền tảng telegram ấy cho nên anh em tốt nhất đừng có tìm cái tên uh, kèo bóng cao tiến trên tele nữa mà anh em cứ trực tiếp ấm ấn thẳng vào cái đường link đường link này nếu như mà anh em muốn ờ, liên hệ tiến qua telegram đó để tránh cái việc mà anh em bị lừa đảo lừa lừa lừa cái vốn từ anh em bởi những cái thằng mà nó lừa đảo nhá đó bởi những cái thằng mà nó đang giả dạng tiếng nó lấy cái danh nghĩa của tiếng nó đi lừa anh em ấy đó nên tốt nhất anh em cứ liên hệ trực tiếp vào những đường link này hoặc là số zalo thôi đó cứ gọi trực tiếp cho tiến để xác nhận nhận cái giọng của tiến đó ok cho anh em thì à, anh em hợp mã trùng máu với tiến thì có thể vào những cái kèo trên youtube luôn còn không thì cứ vào nhóm đi lấy những mã kèo nó chuẩn hơn trước giờ bóng lăn đúng không anh em đó cũng như là tiến sẽ hướng dẫn cho anh em một cái sân chơi một cái trang chơi nó uy tín nhất có thể tin tưởng thì liên hệ còn sợ thì đừng có liên hệ làm gì mất thời gian hai bên thôi ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em yêu quý tiến ấy thì để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là kênh tiếng sâu kèo nhé và đừng có quên là ấn like ở cái video này và à, tiến cũng chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống này đó và chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư sắp tới nhé cũng như là trong trận đấu này luôn